mà trưởng hả nó chia từ lít lên này chia từ lít lên vừa búa ngửa ngửa lên xem nào cái gì đây cùi gáp này chín mười gì đây đùa đấy cái này không là bịp rồi mày chơi cái gì đấy hả mày mày chơi đùa gì đấy thôi được rồi thôi được rồi bây giờ anh em rút kinh nghiệm toàn anh em với nhau chơi bao nhiêu hôm rồi ông làm thế là không được đâu mà cái trò này ông chỉ bịp trẻ con thôi nương của anh à được chưa mất cái bài đó kia lấy bài mới đánh đây cho cái bát rồi anh em san sẻ bài đi đây nhá bài đây nhá hôm nay được chơi cho em gái chơi thì chơi em nghiêng đi ạ nghiêng hai triệu đi ạ Gà 2 triệu à? Gà 2 triệu à? Bà, có một tí này thì đủ đóng gà không nhá? Thế này em định quả gỗ một vào thật rồi Thì đây à? Nơ bay à? Ờ, hỗ trợ em, em có ngân hàng banh của các anh ngân hàng banh dạ. ngân hàng gì có phải chìa khóa của anh đưa tiền ngân hàng banh là cái ngân hàng rồi đấy lỗ làm lãi đùa ông này chẳng hiểu đấy nhỉ em có ngân hàng banh đấy à. bơm bơm đi có thì bơm cho em nó đi anh nào có được thì bơm cho em nó không phải thật cơ thật đấy thế giờ đấy bao nhiêu anh hỗ trợ em một chút đi ba chục đấy ba ba chục đi nhanh nhanh đi rồi chơi chục anh tính lãi là hai phát một đầu triệu à cho giá dưới cuối tháng rồi ok nhớ được phát giá ngay nhanh nhanh rồi chơi nhá này hết anh bơm tiếp <laughs> nếu phải trả nợ cơ đóng gà đi đóng gà đi bù ấy không tìm được đâu gà đấy con gà này mà ờ, sợ gì gà tôi đây gà đi tiền cát này chia đi anh chia này chuyên nghiệp đấy nhỉ thì nhanh tay lên mày ơi lâu quá mày, mày anh ơi mày nó chia từ lít lên này chia từ lít lên đấy đùa bố nói nói sao nào cái gì đây cùi gáp này chín mươi g này đùa đấy cái này ông làm bịp rồi mày chơi cái gì đấy hả mày chơi đùa gì đấy thôi rồi thôi rồi bây giờ anh em rút kinh nghiệm toàn anh em với nhau chơi bao nhiêu hôm rồi ông làm thế là không được đâu mà cái trò này ông chỉ bịp trẻ quan thôi nương của anh à được chưa bắt cái bài ra kia lấy bài mới đánh đây cho cái bát rồi anh em san sẻ bài đi bài đâu đây vuốt về vuốt bài kia về được rồi, thu gọn rồi. Ô, được chưa? Bốc cái ai người đánh nhá. Quy này. Được chưa? Đây cái này em em này chia đi. Em chia bài đi. Anh em đéo ăn nhau thế. Ăn em à? Thôi em chỉ lỗi. Bà này có làm trò gì không ấy? Em làm à. trò gì? Chứ, à, chỉ đẹp đấy. Anh em nó thật thà. May có em đấy chứ không thì đùa đấy, ông này ông ấy làm việc sạch anh em mình rồi được chưa này đi 2 triệu này à, bỏ luôn bỏ bỏ bỏ 2 triệu bắt bắn thử sóng xem bắt đầu tiên xem nó ra thế nào chết, à ai chết à. tám rồi đồ ăn không thôi anh đớp đi thôi ui ôi ôi anh đớp đi thôi anh xin đớp được có tiền ngay bán đầu cứ có tiền thì kể cả đớp đớp cũng được đúng không anh đớp em đi đấy à ừ. ý là đớp ngay bán đầu ấy được đấy giá trị đấy bây giờ mẹ không cắt chỉ nhảy này đấy đánh nhanh còn về cơ mẹ gọi vợ gọi em, mẹ gọi mẹ à, à chà chà như triệu bạc hai triệu đấy. à. hai triệu đùa thế em kìa bắt bằng này thì đã bắt bằng này dạ, cũng bắt bằng này ừ. Ủa, tôi hai triệu là bắt bằng à đúng rồi nhưng tôi thừa ba nữa thoải mái thừa ba thừa ba ba triệu sáu thừa ba một này hai này ba này thừa hai ba thừa hai rồi năm triệu nó bắt bằng em ui giời bỏ theo em luôn bỏ phiêu đấy bỏ bỏ bỏ phiêu nào đấy nó dễ thừa hai hai này thấy chưa hai ba bốn thứ năm còn hai anh em tay đôi cơ mà sợ gì chín chín đi chín điểm đi chín điểm ăn rồi đấy chín điểm tôi ăn rồi nói chưa hết câu đùa nói chưa hết câu đùa sao nhanh thế nhỉ nhiều điểm đánh to thế đâu anh đéo anh giỏi thế anh em làm gì mà giỏi triệu được không một triệu là sao mà được hỏi ý kiến em gái chưa đi thiếu gái sao nhỉ đúng rồi tôi thấy được rồi, được rồi, tôi thấy nó cứ im ít đi thảm thế đóng thêm vào ít thì đóng thêm vào thôi chịu thôi cá thì hai triệu Ui chịu rồi bảy điểm bộ mấy điểm đã ăn rồi thế cứ vào được anh cái vào về em gái còn lại hai khác à, à, chà. ông bạn này sao bắt bằng luôn hai khác là bắt bằng, bắt bằng một này hai là bắt bằng này còn lại ba ôi thôi xong còn lại ba cho em gái em hôm nay em có ngân hàng banh em sợ gì đấy kịch tầm đi em rồi tôi lên để lấy tiền đấy bỏ à? bỏ đi sắp tôi hết rồi thế thì lên thôi ui giời thế bạn xin em gái nhá hai cái sáu bảy tám à hai cái sáu bảy tám thế gì có bị không ấy không anh em chơi nhau bao nhiêu đâu đâu bỏ tôi bịp đi ai bịp đấy làm gì có bịp bậm gì từ trước giờ toàn thua không không đóng gà đi đây hả ừ. gà này đóng đóng phòng rồi bây giờ à? Thôi được không? Bốc lửa này có đổi không? Không được thì rất Anh em nào rửa sợ nộ thì đổi nhá Bỏ Nó chạy sướng thế đen lắm Bỏ đây thôi, cái bỏ 2 triệu Nhường dưới, dưới ăn xếp cái tiền nữa Đùa Anh cũng mấy bán à? mà tiền ừ. nó cứ họa ừ. lên thế này ba điểm thì bỏ ừ. ba điểm mất bằng đi Đùa bỏ Đùa cái này em gái chín điểm Ôi giời ơi à. gà đây con gái được ăn cái nào chứ gì thiếu gà hay sao ấy cái đấy là đồ bây thiếu hạt à, thiếu gà cái này rồi. cắt cánh à chia đi ông ơi đủ thật chứ đấy đủ, đủ rồi đủ rồi không đủ thì ông cứ đóng vào không có chậu gì đâu mà hai triệu Đấy, triệu kìa em kìa bỏ thôi anh ạ đen lắm thì anh cũng theo em bỏ hai triệu à bỏ đi mày ơi hai triệu bắt vào chưa lắm ôi giời ơi cuối cánh nó đánh náo đâu náo thì vào đây bắt đấy cầm lên bắt vẫn còn cơ hội Ôi chịu rồi, chịu rồi, 6 ừ. điểm thì chịu rồi 9 điểm thì bắt Thế 6 là chịu rồi Chọn không thế nào Tin nhá Được, đấy ăn cái nào luôn rồi Đóng thêm là trăng nữa vào Đấy, bình tĩnh Gà đấy Nào hai ba bốn tờ là đủ đúng không ông nào cắt thì cắt đi Đúng như kìa, chống cắt đít đấy kìa Chống chia đít, ờ, ông về chia đít cái, ờ, cắt cả đít cái kia ừ. Thì ông ờ, không cho mình chia cái nào luôn An à, toàn đấy Bỏ ừ. Chưa đây nó bỏ đây em Đưa bài xong cái bàn Đùa, cái gì đây Bỏ thế là do có tiền giá Bỏ nốt đi mày 2 triệu không bỏ à? một này hai thứ hai à, nhẹ nhàng thứ hai bốn triệu bắt bằng luôn bắt bằng à? thừa lại cho hai hai thừa hai thừa lại cho hai được đấy thế là bốn triệu bắt bằng bốn triệu bắt bằng đây đây là một hai ba bốn này thừa ba 5 triệu à 5 triệu các bạn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cửa 2 Ông như là gì ạ? À? Nhà này thừa mấy gì? Tôi thừa 3 Ông thừa 2 đúng không? Là 5, 5 triệu bắt bằng đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này Bắt bằng Ông thừa ấy Thừa 2 Thừa 2 triệu Thừa 2 triệu bắt bằng thôi đúng không? Có 2 triệu bộ à Ê, phải suy nghĩ không khéo thua Bỏ đi mày Thật đấy hai bắt bằng thừa ba cân thừa thừa ba anh cân à cân bên này cũng cân thôi bên này này là giá như còn gì nữa mà thôi mình xin cái gì anh gỡ ai thế đó đấy tôi áp rồi Ui giời, ui át này chưa ăn thua, phải át như thế này ba như gặp nhau Át đấy chưa thua, át phải gặp át này Thua lần Được chưa? Hai đầu tiên Chết giờ Được đấy, giá trị cắt đi nó sẽ mất áp của tôi rồi mất thôi nhà sáu con áp mà con số gì đây à, con số gì đây à, cái bỏ rồi đi cái hai triệu gỡ gạo đánh em bỏ đúng vào lọc em gái bỏ bỏ lúc mà làm đây bỏ đã bỏ tôi về rồi cái ông này ăn không rồi ừ. để đéo biết có cái gì không ừ. chả có cái đâu không chắc có cái gì đấy có cái con mẹ đâu cái cá cái là cái là tiền nó cứ họa đến như này kiểu gì đâu bảo váy đánh có cả ngân hàng này thì quá ok rồi chưa được cái chia cái nào chắc chưa nữa nha chia đi con nào ngoài nhất tiêu nhỉ ừ? con nào ngoài nhất tiêu nhỉ ôi bảo dương nhau bà dạ chưa lên bài sợ gì đấy đi cái hai triệu chưa lên mà ờ, cũng đi luôn đi ừ. lấy thế nhiều thế đi đó hén cái nó đi hai triệu về em gái kìa quàng không bỏ bốn hai triệu à sáu bằng hai triệu còn hai triệu khác ừ. toàn hai mình đấy đánh với nhau thôi hai còn hai cứ qua ăn là được ừ. hai à, mình cứ ngồi nhìn thôi hai còn hai ướm chứ cả hai lại còn hai à hai còn ở trong ba mười yêu ôi, ông ấy mời thì điểm vào ông đuổi mình ấy chứ này ông biết là tim tôi là tim gì nhá gan tôi là gan hùm đấy nhá đừng lừa <laughs> đừng lừa ít chạy thôi nhiều mẹ được ấy bản lĩnh vãi chưa quá bản lĩnh ai cắt thì cắt tôi cắt đít nhá 10 như thiếu gà đấy đủ rồi đủ rồi, rồi. Thiếu tôi, rồi. thiếu tôi, tôi quán, quán thiếu tôi quán tôi không được quán à ừ. chẳng phải tôi được ăn thì sao đánh bạc thì em tôi đóng luôn Giao em đóng rồi em đóng đầu tiên luôn đủ rồi đóng vào đâu đi bài đèn thinh bỏ thôi vừa được ăn vừa đã kêu rồi mời các bác thôi hai triệu nhường cho nhà lấy đấy thôi bài em không có cái gì bỏ hai triệu à? thế làm sao mà đủ tiền trả nợ thế có ngân hàng bay như đây thì sợ gì chưa ông ơi cứ bay đi tôi cầm con ô tô đấy năm chục ô tô làm sao được năm chục ô tô gì mà năm chục ông cứ cầm cho tôi đi tôi cầm trả luôn tôi cầm cho ba chục thôi ba chục ok ba chục một hai ba bốn 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 7 9 10 21 cầm tạ 20 đã nhá 23 24 25 thừa 20 à đủ 30 này rồi ok không này được chưa xe dưới nhà đúng không rồi rồi rồi ok dưới nhà uy tín mà đi hai đúng không nó chỉ vì mấy thôi ừ. còn nó uy tín mà em gái bỏ rồi đúng không đấy em bỏ rồi năm khét thế cả có cái con mẹ gì không đấy thì mất xe thôi làm sao rồi hai này ba này giờ mới được cái cầm chìa khóa xe không ạ thì sẽ đùa từ bé giờ tôi chưa cầm một chìa khóa xe ô tô giờ nhưng mà không biết lái thì kiểu gì hả hai bắt bằng này vẫn thừa lại ông năm tra này các bạn sợ rau bốn này năm này có cái gì một hai ba một hai ba thì chết từ tập đầu rồi ui có đồng năm triệu gì à. bảo sao cắm xe đánh bị nhà đùa ông đùa ông đùa thế ông trả bảo tôi bà tôi đem tôi vẽ bỏ vẽ từ đầu luôn cây hai ba bốn năm gà đi năm gà đi rồi ok xin đóng gà này 5 triệu này 5 triệu của ông kia đâu à chưa sang à đúng rồi dạ. ra đây, đấy ở đấy rồi sao? đóng gà luôn này rồi một hai ba bốn năm rồi em xin đủ ra chưa? còn thiếu nhà nào nữa đây này thiếu nhà bên này sao đây đây đây đây đây đây sao em cắt đi này cắt đi cắt đi lúc nào cắt cắt đi dẻo tay cắt đi xem nào thấy chưa ăn cái này kinh như này đủ tiền đấy cứ hoa đi hóa sợ mình không đánh thế chưa lên bài giao lưu ông cái 5 triệu 5 2, triệu rồi à? ba một chục bốn năm báo mười nhá ok báo mười còn tay câu đằng nào mà ông chả cầm xe cho tôi rồi đèn lắm đèn lắm cái thì hai triệu này cho chết đời ông muốn cái gì đấy đi bao nhiêu 2 triệu đi 2 triệu nhỉ đi nhẹ nhàng em bỏ luôn này em bỏ luôn 2 triệu này em gái từ đầu rồi chưa ăn cái nào nhỉ đèn thật thừa ba 5 triệu theo à 5 triệu là theo theo này có chìa khóa đây rồi sợ gì chứ thừa ba thừa ba đấy Ôi. bản lĩnh như là bắt bằng thừa lại cho ông năm nữa tướng gì cả ông này bắt bằng rồi đúng không ừ. thừa năm à một hai thế nhỉ mình ăn à, mình không ăn cái nào ba bốn năm này năm bắt bằng nhá rồi thừa lại cho ông năm khác hai ba bốn này vâng. ông kia 10 triệu à đúng rồi 10 triệu nó mất bằng em có chơi trò đéo rồi thì không khéo mình thua và đằng nào một là tôi gột các ông hai là các ông gột tôi thế thôi tôi làm sao rồi xe cũng đó cho các ông rồi ba ba triệu cắm này cắm 7 triệu bắt bằng mất bằng à? cho ông này mất máy luôn nha ông thừa năm đúng không thừa năm một này hai ba bốn năm bắt bằng này thừa lại cho ông một chục đi quên ưm cái trước ăn xong cái trước mới được ăn xong cái này cái trước được ăn mà 10 đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín còn 10 khác ui rồi hai ba bốn bảy tám chín 10 khác thế bây giờ Có còn 10 khác rồi à? thế bây giờ ông kia kìa thế bây giờ tao cắm em này nãy cho mày được không hết không tiền được. Dạ. không được ai chơi thế em bây giờ không biết cái đấy là việc của ông ấy đây là ngân hàng banh với ông đi ông làm ngân hàng banh bảy tám chín là bỏ được á bảy tám chín mà chạy chịu ông đùa liêng chạy đấy chứ tủa ông không có bảo chúng rồi úp vào đây chết giờ thừa bắt bằng này thế bố là lại cho ông trúng nữa yêu ơi gươm đi kìa rồi chơi lớn thế một hai ba bốn năm 6 7 8 9 10 này 2 3 4 5 6 7 8 chết đầu tiên đây này 10 11 12 13 14 còn rất còn tiền đi nhà nghỉ còn 15 triệu còn 15 à coi như là đã thành công bắt bằng à, một là tôi gột ông hai là ông gột tôi thế thôi thì à, chẳng có điểm giá đéo ừ. cần bó đi bảng nhiều tôi đã làm chán rồi, đã nhẹ nhàng thôi Cái gì? Trời, Ui giời, Kazo bình tĩnh bạn ơi Chưa Ôi làm cái gì cả ca Kazo chưa làm cái gì cả Thế cái máy này là xong đúng không? Mất xe rồi Mấy 7 triệu, tí thuộc, 3 thuộc Sang mỗi nhà 5 triệu Còn chưa xong tội đi Đây, tôi gửi ông đây 5 triệu sát đây đúng không? Đúng rồi Thế này thì như nào? Thế em gái thì như thế nào? Thế em lại ngân hàng banh à hay thế nào đây? Thôi Ok xin chào toàn thể anh em nhé Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài Thì còn rất nhiều các câu hỏi Anh em nói là nhiều người đấy thì mình mới xem được cái video của tôi Thì anh em vẫn nói vẫn có cái bình luận là kính này thì làm sao mà nhìn được bài Đấy mới lại nhìn bằng kiểu gì và nhìn như thế nào Thì trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách nhìn xuyên bài Mà khi anh em đi chơi đấy mà ai cũng muốn là mình nhìn được bài của đối phương để mình có thể biết trước được bài của người ta đấy mình sẽ dàng chơi hơn đúng không ạ đấy, anh em nào không tin thì anh em có thể xem hết cái clip này thì tôi sẽ cho anh em thấy là kính áp tròng nhìn xuyên bài nó là như thế nào anh em nhé đấy như một bộ bài bình thường ở đây anh em nhìn đấy nó hoàn toàn là bình thường đúng không ạ thì bây giờ tôi có thể đọc trước được những cái quân bài mà ở trong cái bộ bài này tôi xào lên ngẫu nhiên như thế này đúng không ạ thì tôi có thể đọc trước này như anh em nhìn thấy đây nó là cái ca này được chưa q này bốn này bảy này q này ba này k này q này ba này được chưa đấy lại xào ngẫu nhiên này anh em lấy một lá ngẫu nhiên này sáu này ba này k này ba này thấy chưa đấy tôi có thể đọc tất cả các cái lá bài ở trong cái bộ bài này rất rõ ràng luôn anh em nhé đấy sang cái bài xanh này tôi đọc đây cái bảy này át này thấy chưa sáu này hai này át này bảy này chín này tám này chín này năm này đúng không ạ xào cũng nhiên này đấy đây chín tiếp này năm này đúng không ạ đấy đọc rất nhanh và chính xác thì khi mà mình đi chơi ấy, mình nhìn được bài của người ta thì chắc chắn là anh em mình sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé đấy thế còn cái kính này thì nó sử dụng như thế nào và khi đeo vào mắt nó như thế nào mình nhìn thấy như thế nào thì bây giờ tôi sẽ cho anh em xem này tôi ví dụ như anh em như đây là một bài màu đỏ đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ đưa cái kính vào trong cho anh em cùng đeo kính và anh em cùng cảm nhận là cái kính này nó nhìn như thế nào anh em nhé đấy bây giờ tôi đưa kính vào đây thấy chưa đấy cho anh em xem này đây cái K này đúng không ạ anh em có thể nhìn thấy z đây cái K này rõ ràng đúng không ạ đây cái quy này nó rất là nét luôn anh em nhé đấy đây là cái bốn này đấy rất là nét luôn cái nắp mực này thì được in ở mặt sau lưng của bộ bài thế nên là khi mà anh em đeo kính vào ấy, thì nó sẽ phản quang lên thế còn bỏ kính ra thì một bộ bài này trở về bộ bài hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy lại đưa kính vào này anh em có thể nhìn thấy đây là cây bảy đúng không ạ đấy rất là rõ ràng và rất là nét luôn đây cái quy này đấy được chưa đây ba này đấy sang cái bộ bài xanh này anh em có thể nhìn thấy cũng rất là rõ ràng luôn đây bài xanh này được chưa tôi đưa bài xanh vào cho anh em nhìn này đấy, anh em có thể nhìn thấy đây cái bảy này đấy chưa đấy thì cái mực này là mực phản quang nên là khi mà anh em đeo kính vào anh em mới nhìn thấy được thôi chứ còn mắt bình thường thì chắc chắn là mình sẽ không thể nhìn thấy đây cái sáu này anh em có thể nhìn thấy nó rất là nét đúng không ạ đấy nó rất là nét còn đây là thông qua cái lớp camera thì nó còn hơi mờ như này nhưng thực tế nếu như anh em đi chơi anh em đeo cái kính mắt tròng này vào trong mắt thì anh em có thể nhìn thấy nó rất là rõ ràng luôn anh em nhé đấy nó còn nét hơn là trên như video đấy thông qua cái mắt cái lớp cam ấy anh em hình dung lớp camera nó không thể lấy nét vào cái mắt của mình được thế nên là khi mà anh em đeo mắt thì nó còn nét hơn đấy và cái bài này đấy thì là bài phải đi theo kính nhiều anh em không biết là bài này bài nào cũng nhìn được thì không có anh em nhé đấy các cái cơ sở mà anh em nghe những quảng cáo ở trên mạng là kính nhìn xuyên bát hay là nhìn xuyên bầu cua tài xỉu hay là nhìn xuyên bài bình thường ở tạp hóa thì không có đấy, tất cả các cái mẫu bài là nó phải đi theo kính anh em nhé đấy thế còn các cái mẫu mã bài khác nhau chúng tôi đều làm được hết đấy bài xanh bài trắng bài đỏ hay là bài nhựa bài nhật bản của hàn quốc này anh em có thể nhìn thấy đây bài của hàn quốc đấy tôi đưa vào cho anh em xem những anh em nào ở Hàn Quốc thì anh em có thể xem qua cái dòng này này đây cái kính áp tròng nhìn rõ ràng là anh em có thể nhìn thấy trên lưng của nó đây là cái ca đúng không đấy cái ca này thông qua cái lớp dây bóng rồi mà nó còn nhìn nét như thế này anh em đây nó còn có một lớp bóng và một hộp, hộp nhựa nữa đây này thế là anh em nhìn nó còn nét như vậy thì khi mà anh em đeo cái kính vào trong mắt thì nó rất là nét luôn thế còn cái bộ sản phẩm kính áp tròng này thì khi anh em mua kính thì chúng tôi sẽ tặng bài cho anh em đấy và khi nhận hàng anh em mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách kiểm tra hàng như thế nào này ở đây nó là cái gắp kính này cái kìm gắp kính thì bây giờ tôi sẽ gắp ra đầu tiên anh em chuẩn bị cho tôi một cái điện thoại hoàn toàn bình thường như này đúng không ạ anh em mở cái, cái tôi đã đổ sẵn cái kính ra đây rồi đấy cái kính được ở trong cái đoạn này anh em nhé đấy thì bây giờ anh em bỏ cái kính ra ngoài như này mình gắp cái kính ra đấy sau khi anh em gắp cái kính ra như này anh em vẩy cho nó khô nước đi được chưa anh em vẩy nó khô nước đi thì mình để lên đầu ngón tay mình đeo nó không bị dính hoặc là khi anh em đeo vào trong cam đây thì nó không bị dính vào cam anh em chưa đấy, kính này thì nó rất là mỏng cho anh em xem này thấy chưa đây kính nó rất là mỏng luôn đấy, rất là mỏng nhìn nó màu tím như thế này thôi nhưng khi mà mình đeo vào trong mắt thì nó sẽ hoàn toàn nó trùng với cái màu mắt của anh em và không bao giờ anh em bị sợ lộ với kính này nó là cái kính đời mới nhất năm 2022 Thế là khi đi chơi anh em ngồi ban ngày ban đêm anh em đều nhìn được hết kể cả là trong ngồi trong phòng mà khách người ta có hút thuốc ấy thì mình cũng không bao giờ bị cay mắt hay là bị bị bị nhòe mắt anh em nhé đấy, nhìn rất là nét luôn thì bây giờ đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình một cái điện thoại như này sau đó anh em vào cái chế độ camera này rồi anh em vào cái chế độ máy ảnh này sau đó anh em úp cái phần ờ, máy ảnh này xuống anh em úp cái mắt cam vào đây úp cái kính vào đây được chưa đấy sau khi mình úp cái kính vào đây này anh em này đây tôi sẽ đeo cho cái điện thoại này đeo kính xong bắt đầu tôi xoay bộ bài cho anh em xem này sau khi đeo kính như thế này rồi thì anh em mình úp nó xuống như thế này và sau đó anh em bóc bộ bài ra được chưa anh em bóc bộ bài ra anh em nhìn này anh em có thể nhìn đến đây cái bảy này được chưa đấy đây cái bảy này đây thông qua hai cái lớp camera thế nên là nó hơi mờ nhưng mà khi mà anh em đeo thực tế ấy, khi mà anh em đeo vào trong mắt của mình ấy, thì nó nét hơn nhiều được chưa chứ nó không phải là nó mờ mờ như thế này anh em thông qua cái lớp camera cái camera thì nó không thể bằng cái cái, cái của mình được anh em có thể nhìn thấy đây cái bảy này đúng không ạ đây tôi để gần đây tôi cho anh em nhìn nó đỡ nóa này nó hơi bị nóa đây cái bảy này anh có thể nhìn thấy đây cái bảy đúng không ạ đây cái bảy này đấy rõ ràng luôn anh em nhé đấy, tiếp tục này được chưa? đây cái hai này soi đâu đầu đọc thấy luôn được chưa đấy, đây cái bốn này được chưa? đây cái năm này đấy, đọc rất rõ ràng luôn đây cái năm tiếp này đấy rất là nhanh luôn anh em vẫn là năm này tứ với năm luôn được chưa đây coi phong teo này chưa đấy đây cái chín này anh em này cái chín này nó sẽ hình móc khóa như thế này này đấy mình có thể nhìn thấy đây cái chín này hình móc khóa này đấy thế là đấy là cái cách test hàng mà khi anh em mình nhận được hàng thì anh em sẽ test hàng như vậy được chưa đấy, còn khi mà mình đeo vào trong mắt đấy thì nó sẽ đeo nhìn rất là nét được chưa đấy và cái bài này thì anh em yên tâm nó giống 100% phần trăm ở ngoài quán tạp hóa đấy mắt thường anh em chắc chắn là không thể nhìn được thì những anh em nào mà quan tâm về cái dòng sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì anh em có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại của chúng tôi để phía dưới màn hình anh em nhé cảm ơn anh em đã xem video chào toàn thể anh em